Hello anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng của K và mình là K đây ở ờ, kênh ờ, chuyên nhận định cũng như là phân tích và soi cho anh em tất cả những mã kèo mà anh em chúng ta có thể chơi trong một trận đấu anh em nhé à, ờ, Vì sao mình lại bảo là tất cả các mã kèo vì không phải là khi nào anh em cũng sẽ chỉ tập trung vào uh, mã trên dưới hay là những cái mã kèo chính đâu <clears throat> đúng không <clears throat> và đây ngày hôm nay mình sẽ không có lên kèo cho anh em à, trận đấu nào cả mà mình muốn chỉ cho anh em một cái cách để anh em chúng ta đầu tư cũng như là cách mà mình đã đầu tư từ lâu đến bây giờ rồi tất nhiên rằng đối với những người mới chơi ấy ờ, không chỉ riêng là mình đâu mà mình nghĩ rằng là hầu hết tất cả anh em ờ, khi mà anh em chúng ta bắt đầu tập chơi một cái gì đấy mới mẻ đúng không thì tất nhiên là chúng ta phải bỏ phí rồi đó là điều chắc chắn và mình cũng vậy ờ, trước đây à, tính đến thời điểm hiện tại thì mình chắc là cũng phải chơi được khoảng tầm uh, ờ, 10 năm trên 10 năm chơi bóng rồi uh, ờ, 5 năm đầu tiên uh, gần uh, 5 năm đầu tiên của mình thì mình uh, mất rất nhiều vì sao vì uh, mình chỉ chơi theo cái kiểu là mình thích đội nào mình thích thằng này mình thích thằng kia thì mình sẽ đặt niềm tin vào đội bóng mà có cầu thủ mà mình yêu thích đấy cũng như là đặt niềm tin vào những đội bóng mà mình yêu thích tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian mình chơi bóng và mình cũng tìm hiểu rất nhiều những mã kèo thì mình cũng tự kiểm nghiệm được ra rằng là không phải lúc nào anh em chúng ta đi những mã kèo trên dưới hay là những cái mã kèo chấp là anh em chúng ta mới gọi là chơi đúng không mà khi anh em chúng ta đầu tư ấy, thì anh em chúng ta nên tìm hiểu hết tất cả những mã kèo tất nhiên rằng là một trận đấu sẽ có rất nhiều những ma kèo và mình uh, chúng ta không phải là bắt buộc là trận đấu nào chúng ta cũng phải chơi hết cả tuy nhiên thì có một số những trận đấu mà chúng ta có thể đầu tư vào những cái mã kèo khác ngoài những cái mã kèo chính ra thì anh em chúng ta còn kiếm được lợi nhuận rất nhiều đúng không uh, điển hình như là ngày hôm qua đây ngày hôm qua đi trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia trận đấu đấy thì mình uh, cho anh em đi đó là Nhật Bản chấp được chấp 0.25 cũng như là Nhật Bản hiệp 1 và tài hiệp 1 tài hiệp 1 anh em nhé sau đó là cho anh em đi uh, Nhật được chấp góc 1 cũng như là Nhật được uh, chấp góc hiệp 1 0.5 này đó chấp góc cả trận này và mã kèo tỷ số đấy à, không phải trận nào mình cũng đẩy những mã kèo tỷ số cho anh em đâu tuy nhiên thì có một số những trận đấu mà chúng ta có thể đi được những cái mã kèo đặc biệt như này tất nhiên rằng là Ờ, cũng là may mắn thôi anh em mình cũng uh, đầu tư đúng không chúng ta đầu tư mà vì vậy nên là chúng ta không phải cần nhất thiết là phải là uh, vào số vốn thật lớn sau đó rằng là lại uh, cái lúc mà anh em chơi ấy, anh em đầu tư quá lớn vào thì cái niềm tin của anh em rất lớn tuy nhiên thì không phải kèo nào anh em chúng ta cũng thắng được đấy đúng không kể cả ngày hôm qua cũng vậy trận đấu giữa Brazil trước thì cũng ờ, đã hôi anh em là đi Brazil rồi sau đó thì mình có để cho anh em tiếp là những cái mã kèo góc cũng như là những cái mã kèo thẻ thì ờ, những cái mã kèo thẻ thì chúng ta chỉ ờ, bú được mỗi mã kèo thẻ hiệp 1 0.5 thôi đấy rất là tiếc đúng không không phải là trận đấu nào mình đẩy kèo nào cũng ăn cả anh em cũng sẽ có những kèo mất thôi đấy, ngày hôm qua thì uh, kèo thẻ phạt thì anh em chúng ta hòa khi mà bú được uh, hiệp 1 0.5 này đấy, hiệp 1 uh, ờ, lúc đầu chấp là có 0.25 thôi anh em nhé nhưng mà mình vẫn cho anh em đi 0.5 Đấy, và anh em chúng ta bú được kèo đó là một thẻ uh, chấp thẻ hàn một thì anh em chúng ta hòa chúng ta mất cái kèo uh, tài 2.5 thẻ đấy tuy nhiên thì bù lại thì anh em chúng ta cũng bú được kèo brazil cũng như kèo tài thì uh, không sao cả cứ trận đấu nào anh em chúng ta dễ chơi thì anh em chúng ta chơi thôi và anh em chúng ta đầu tư ít một ít một anh em nhé và đặc biệt rằng nếu như mà anh em đã là một uh, người đầu tư bóng đá đúng không và muốn đầu tư một cách chuyên nghiệp thì tốt nhất là anh em nên chơi bóng theo kiểu running và ở trong nhóm của mình chỉ uh, có uh, bet thôi đấy anh em nào thích uh, bet thì anh em vào uh, anh em sẽ cùng uh, bet với những uh, mã kèo của mình đây và đến với vấn đề chính của video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một số uh, những cái kiểu những cái cách mà mình đầu tư Ờ, ví dụ như uh, trận đấu vào tối ngày hôm nay trận đấu giữa Maroc và Tây Ban Nha tất nhiên là mỗi trận đấu thì mình đều phải nghiên cứu hết những trận đấu vừa qua của cả Maroc cũng như là Tây Ban Nha đúng không khi nào cũng vậy cả và kể cả anh em cũng vậy anh em muốn chơi một trận đấu hay là muốn uh, đầu tư vào một trận đấu mà có thể kiếm được lợi nhuận kiếm được tiền thì anh em tốt nhất là anh em nên tìm hiểu một chút đấy tìm hiểu một chút còn những anh em nào mà muốn nghiên cứu sâu hơn để có thể kiếm tiền dễ dàng hơn thì anh em sẽ nghiên cứu nhiều hơn ngoài cái việc uh, khu vực cuốn cúc ra thì uh, anh em có thể uh, tra những uh, uh, trận mà Maroc đã chơi ở vòng loại World Cup này cũng như là cái cách di chuyển và cũng như cách uh, uh, gọi là sử dụng sơ đồ chiến thuật của hai huấn luyện uh, hai huấn luyện viên của Tây Ban Nha cũng là Maroc để anh em chúng ta có thể đi kèm một cách dễ dàng hơn đúng không đấy ờ, đối với mình thì uh, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Maroc uh, một kèo mà anh em uh, mình nghĩ rằng anh em chúng ta có thể uh, chắc chắn hơn chắc chắn nếu như anh em chúng ta muốn đầu tư khi mà anh em chưa biết nhá anh em chưa biết là hai đội này hai đội này ờ, nó sẽ đá như thế nào đúng không vì trong một trận đấu nó có rất nhiều những tình huống xảy ra thì anh em chúng ta có thể lựa chọn cửa dưới cửa dưới cũng như là tài giờ nó cửa dưới cũng như là tài ờ, kèo này gọi là cái kèo mà đưa chúng ta về hòa đấy từ hòa cho đến ăn đúng không từ hòa cho đến ăn nếu như mà, mà trận đấu không có bàn thắng hiệp 1 không có bàn thắng thì anh em chúng ta bú được kèo Maroc này đúng không thì anh em chúng ta cũng hòa kèo tài còn nếu như mà chẳng may uh, Tây Ban Nha chiến thắng thì anh em chúng ta cũng có thể hòa được cái kèo tài một đó đó là lý do vì sao mà mình uh, khuyên anh em nên chơi running vì khi trận đấu chưa diễn ra thì kèo nó là một thôi nhưng mà khi trận đấu diễn ra rồi đúng không khi mà khoảng tầm 5 đến 10 phút khi mà Tây Ban Nha rất khó để có thể uh, triển khai được lối chơi của mình thì chắc chắn rằng sẽ kèo sẽ hạ xuống 0.5 thì anh em chúng ta có thể vào được một cách dễ dàng hơn đó đó là những kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với anh em và đặc biệt rằng là chơi gì thì chơi chơi gì thì chơi anh em nhé kể cả bóng cỏ cũng như là bóng chính đi thì anh em tốt nhất là nên chơi running à, chơi running là sao có nghĩa là anh em theo dõi trận đấu và theo dõi kèo à, kèo sẽ nó nhảy theo cách trận đấu diễn ra anh em nhé đó là lý do vì sao mà mình luôn luôn luôn khuyên anh em đó là nên theo dõi trận đấu trước khi vào kèo vì tất cả mọi kèo bóng tất cả mọi thứ đúng không họ đã đưa lên cho anh em từ đầu trận đấu có nghĩa rằng là họ chỉ lấy cái số liệu trước đó và đặt lên cho anh em uh, những cái tỷ lệ để anh em chúng ta chọn lựa chọn thôi còn khi mà trận đấu đã bắt đầu rồi trận đấu diễn ra thì chắc chắn rằng kèo nó sẽ đi theo trận đấu đấy và tất nhiên rằng là trong mỗi trận đấu đều có rất nhiều rất nhiều những mã kèo mà anh em chúng ta có thể đầu tư đó ngoài những mã kèo chấp kèo chính ra thì còn những cái mã kèo phạt góc cũng là khá hay để cho anh em chúng ta chơi kèo tỷ số thì mình à, nói thật là nó uh, tùy thuộc vào cái cách trận đấu diễn ra để anh em chúng ta chơi còn nếu như mà anh em chơi từ đầu thì chẳng khác thì chơi sổ số cả mình nói thẳng chẳng khác thì chơi sổ số đâu đấy còn có những cái kèo 15 phút nữa đấy những kèo 15 phút cũng tỷ lệ ăn rất cao để cho anh em chúng ta có thể vào đúng không ngày hôm qua nếu như nào mà những anh em nào mà thích đánh rung thì trận uh, Brazil chắc là anh em chúng ta cũng sẽ ăn được rất là nhiều mã kèo rung rồi 4 bàn thắng ở hiệp 1 rất nhiều và ít nhất mình nghĩ rằng anh em chúng ta cũng thể bú được hai cái mã kèo dung ở trong 4 bàn thắng đấy đó và tiếp theo đó là cái mã kèo thẻ à, mã kèo thẻ thì chúng ta phải tìm hiểu đến trọng tài anh em nhé phải tìm hiểu đến trọng tài đấy trọng tài nó quyết định rất nhiều đến mã kèo thẻ này và đặc biệt rằng là World Cup năm nay thì có rất ít thẻ đấy vì vậy nên là anh em chúng ta cũng nên nghiên cứu ờ, một chút còn uh, như mình cũng nói rồi phong cách chơi của mình là đầu tư bóng đá running cũng như là ăn thì còn hơi lông thôi uh, khi nào mà mình có lãi rồi thì mình mới bắt đầu có thể nghĩ đến việc là đầu tư những cái mã kèo tiếp theo và hầu hết tất cả những mã kèo thì mình đều chốt uh, những mã kèo 90 phút để có thể nhận định cũng như là trong lúc mà trận đấu diễn ra mình có thể xoay kèo cho anh em một cách tốt hơn cũng như là anh em chúng ta cũng dễ dàng để đầu tư và gỡ được ngay ở trong trận đấu đúng không đó đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em còn uh, anh em nào mà yêu thích kênh bóng của mình thì anh em cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh còn anh em nào mà muốn chơi theo phong cách chơi của mình thì anh em à, cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram mình à, sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta cùng bet với mình nhá